Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau Rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau Và có khi nào em thấy tiếc nuôi về ngày xưa Vội vàng quá 你还。 Tá com solta azura.